Bye. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Văn hóa quan họ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh. Thưa quý vị và các bạn, cùng với những bài ca quan họ khuyết danh của các tác giả từ trước truyền lại, trong hơn nửa thế kỷ qua đã có không ít bài được các nghệ nhân như cố nghệ nhân Nguyễn Đức Sôi ở thôn Ngang Nội, xã Hiền Vân, huyện Tiên Du sáng tác và ăn nhập vào đời sống sinh hoạt quan họ sâu sắc đến mức mà nhiều người hát, người nghe sau này vẫn tin rằng đó là quan họ cổ và thật sự đã trở thành bài quan họ cổ bởi những giá trị giai điệu ca từ cùng nội dung nghệ thuật sâu sắc. Và trong số hàng chục các bài mà nghệ nhân Nguyễn Đức Sôi sáng tác, có nhiều bài tác giả đã vận dụng nhiều câu ca dao, thơ trong truyện Kiều, thôn nôm quyết danh đưa vào bài hát một cách phù hợp, tuân thủ theo đúng những yêu cầu khắt khe của thơ ca quan họ về cả lời, ý, nhịp điệu, có sự tương đồng hòa trộn với hàng trăm bài quan họ cổ, từng được đánh giá có chất lượng nghệ thuật rất cao và một trong số đó phải kể tới bài quan họ Quốc gọi hè, bài đối của bài Lấy chi làm thú giải phiền. Và đây cũng là bài ca mà chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa quan họ ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Và xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời quen thuộc của chương trình, nghệ sĩ ưu tú Xuân Mùi sẽ đồng hành cùng chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn ờ, Thu Trang đã giới thiệu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian xem đài. Mở đầu chương trình văn hóa quan họ ngày hôm nay trước khi đi vào nội dung chính là tìm hiểu bài ca Quốc gọi hè thì để giúp quý vị và các bạn có thể hiểu rõ hơn về cố nghệ nhân Nguyễn Đức Sôi và những sáng tác của ông. Với tư cách là một người học trò, một người con của quê hương Hiên Vân Tiên Du, xin nghệ sĩ Xuân Mùi có thể cho khán thính giả được biết về những nét cơ bản về cố nghệ nhân Nguyễn Đức Sôi, một tác giả đáng kính của bài ca quan họ Quốc gọi hè được không ạ? Nói về cố nghệ nhân Nguyễn Đức Sôi nữa thì chúng tôi cũng cùng với đài truyền hình có nhiều cái chương trình trước đây cũng đã nói về cụ Nguyễn Đức Sôi. Nhưng mà cứ mỗi một lần khi nói về thầy giáo Nguyễn Đức Sôi đó thì tôi lại có nhiều những cái thông tin mới, có nhiều những cái cảm xúc lạ. Vì thế cho nên đó, cứ lần nào khi nói về những tác phẩm của của thầy thì tôi vẫn cứ muốn nói về nghệ nhân Nguyễn Đức Sôi. Tức là làm giáo viên thì có rất nhiều, nhưng mà giáo viên dạy hát quan họ thì ở Việt Nam vào năm 69 duy nhất có một người, đó là cụ Nguyễn Đức Sôi thế và cụ sôi đấy thì có một cái điều đặc biệt nữa là cụ sống gần như trọn vẹn cái thế kỷ 20 cụ sinh vào năm 1912 và cụ mất năm 1997 thọ 85 tuổi vậy là toàn bộ cái quãng đời của cụ hơn 80 năm là nằm gọn trong cái thế kỷ 20 Ở ờ, trong 80 năm năm sống đó thì có khoảng hơn 10 năm làm giáo viên dạy ở trường văn hóa dạy ờ, đoàn dân cao quan họ Hà Bắc nhưng mà sau này khi cụ về hưu rồi đó thì cụ vẫn tiếp tục làm giáo viên nhưng mà giáo viên làng tức là cụ gom tất cả học sinh đến nhà những các em bé ở quê đấy thế rồi thì ai cần học thì đến và cụ sẵn sàng à, dạy hát quan họ cho đến tận cuối đời và cứ cặm cụi lúc thì dạy hát lúc thì sáng tác sáng tác cả nhạc sáng tác cả lời đối và cả một cuộc đời cụ là một cuộc đời miệt mài là gắn bó với quan họ phụng sự cho quan họ thế thì bây giờ tôi xin phép được mời quý vị chúng ta sẽ ngắm lại cái gương mặt của cụ à, Nguyễn Đức Sôi mà những số trước chưa có lần nào tôi có ảnh của cụ để cho mọi người được biết. À, những cái người ở thế hệ tôi đó thì có nhiều người đã biết đến nghệ nhân Nguyễn Đức Sôi nhưng mà những học trò sau này đó thì vì cụ nghỉ hưu từ lâu lắm rồi. À, riêng cụ mất đã 25 năm rồi mà trước đó khoảng 20 năm cụ nghỉ hưu nữa. Thế vậy là có thể nói rằng là à, rất nhiều học trò, rất nhiều nghệ nhân hiện nay, nghệ nhân lớp trẻ đó cũng không biết cụ Sôi và bây giờ chúng ta đang thì là à, chiêm ngưỡng cái tấm hình của cụ Nguyễn Đức Sôi. À, nhìn cụ Sôi tôi có thể giới thiệu đây là một thầy đồ ở một làng quê nào đó thì cũng không có gì là là ngạc nhiên bởi vì cụ mặc trang phục cổ ờ, à, cái bộ dâu của cụ đó cụ đẻ cũng rất là là đẹp cho nên trông giống như là ảnh một số những các cái danh nhân của lịch sử à, Việt Nam ở những thế kỷ thứ 19 ờ, đầu thế kỷ thứ 20 cụ giống như là một thầy đồ thì đây là cụ Nguyễn Đức Sôi Ờ, như tôi đã nói, trước năm 1969 thì nghệ nhân Nguyễn Đức Sôi là cán bộ địa phương, ờ, làm à, lãnh đạo chính quyền ở quê hương ờ, Hiên Vân, Ngang Nội. Thế và sau đến năm 69 thì do cái yêu cầu là ti văn hóa cần có một người dạy quan họ. Thế mà tìm khắp cả trong các cái làng quê của Việt Nam của của Bắc Ninh lúc bấy giờ đó thì chọn những người biết hát quan họ thì rất nhiều. Nhưng mà để có thể làm giáo viên, để có thể truyền giảng, để có thể biết chữ đó thì là không nhiều thậm chí không có thế nhưng cụ sôi có một cái đặc biệt là cụ hát được quan họ dạy được quan họ nhưng cụ lại thạo chữ ờ, tức là rất là giỏi chữ nôm chữ hán mà chữ quốc ngữ thì đương nhiên là rất siêu rồi vì thế cho nên cụ có một lợi thế hơn những cái nghệ nhân cùng thời là cụ có chữ nghĩa vì thế trong cái, truyền giảng đó là có nhiều cái lợi thế hơn so với các cái nhận khang khác của trong trong cái vùng quan họ lúc đấy à. à quan họ bắc ninh hiện nay có cái diện mạo như hôm nay đó được UNESCO vinh danh này thế rồi thì cả tỉnh Bắc Ninh có gần 400 cái làng quan họ này thế rồi thì quan họ khắp đất nước cả trong miền Nam cũng có những câu lạc bộ quan họ ở Bình Dương ở Tây Ninh rồi thì ở Sài Gòn rồi ở Vũng Tàu khắp nơi đương nhiên Hà Nội thì rất nhiều thế thì để có được một cái diện mạo quan họ như thế phong trào như thế đó thì cụ là một trong ba người làm sống lại cái di sản này Cụ tuy không phải là nghệ sĩ, không phải là nghệ nhân đặc biệt gì, nhưng mà học trò của cụ đó thì như chúng ta biết, bây giờ tất cả những nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú trưởng thành từ đoàn quan họ đều là học trò của cụ. Cho nên ấy, cụ xứng đáng được tôn vinh là bậc thầy của những nghệ sĩ, của những nghệ nhân. À, đấy là nói sơ qua. Nói về tài năng nghệ thuật của cụ đó thì là uh, những cái bộ môn giỏi nhất của cụ thì đó là trèo, đó là quan họ Ngoài ra thì hầu như tất cả dân ca đồng bằng Bắc Bộ từ hát trầu văn, hát ví, hát chống quân rồi thì hát ả đào cụ đều hát được cả. Cụ đều hiểu. Thế cho nên cái vốn về văn nghệ dân gian ấy, thì cụ cũng là loại đặc biệt. là thế còn nói về cái học vấn ấy, thì như tôi đã nói ở trên ấy, cụ ờ, giỏi chữ nôm, cụ giỏi chữ Hán và cụ biết chữ quốc ngữ. Cái vốn văn hóa dân gian, đó, văn nghệ dân gian đó, thì ở trong đầu cụ là một kho tư liệu cái đấy nói về cái cái tài năng nói về cái học vấn thế còn về nhân cách sống đó thì đây là một con người đặc biệt ờ, tất nhiên cụ là đảng viên cụ là lãnh đạo nhưng sau này khi cụ làm giáo viên quan họ nhưng mà cái nhân cách sống của cụ đó thì phải nói là tuyệt vời hoàn toàn làm việc cống hiến không nghĩ đến danh không nghĩ đến lợi đấy là một con người có thể nói là tâm cực sáng tài cực cao cho nên kết thúc cái phần nói về cụ Nguyễn Đức Sôi đó thì tôi xin phép được đọc mấy câu thơ mà tôi vô cùng tâm niệm khi viết về người. Tôi đọc thế này. Thầy là thầy giáo tuyệt vời, một nhân cách lớn, một đời tài hoa. Thầy đâu chỉ thầy đâu chỉ dạy hát ca, thầy còn dạy sống cho ra con người. Nay thầy dù đã xa rồi, học trò còn nhớ mãi lời dạy dân. Dẫu là nghệ sĩ nhân dân hay là ưu tú vẫn cần chữ khiêm. Vâng, thưa nghệ sĩ, trong số hàng chục các bài ca mà cố nghệ nhân Nguyễn Đức Sôi để lại cho thế hệ ngày hôm nay, thì xin nghệ sĩ Xuân Mùi có thể cho khán giả được biết những lý do mà tác giả Nguyễn Đức Sôi lại cho ra đời một loạt hơn 30 bài quan họ cổ đối, ví như là bài à, Cạn chén trăng thề đối với bài Đêm qua nhớ bạn của quê cụ làng ngang nội, hay bài Giật cười đêm xuân đối với Giang Thanh gió mát của làng Thị Cầu, rồi đặc biệt là bài Quốc gọi hè đối với Thú Giải Phiền. Thưa ông, tôi phải nói với Thu Trang thế này Tại sao cụ Nguyễn Đức Sôi lại cho ra đời một loạt trên 30 bài hát đối của quan họ? Ừ, tại sao vậy? Là vì thế này, vào năm 1969 đến năm 1980, trong vòng 10 năm chúng tôi đi siêu tầm ở tất cả các cái làng quê quan họ ở Bắc Ninh đó, ờ, từ Lũng Giang đến Bịu Sim, đến Diềm Xá, đến Thị Cầu, đến Hiên Vân, vân vân. Thế thì ờ, lúc đó là các nghệ nhân đều ở đang ở tuổi mà gần đất xa trời. Ừ, cái lý do mặt bằng quan họ ra đời đấy cũng là nói đến điều đó trong lúc mà tất cả nước đang thì thóc không thiếu một cân quân không thiếu một người tại sao cái ông trưởng ty văn hóa lại có một cái đề nghị với tỉnh ủy, ban là cho thành lập một cái đoàn văn nghệ văn công nhiều người phản đối lắm bởi vì cho rằng đấy là việc làm không hợp với tính thời sự đoàn quan họ ra đời gấp gáp như thế lý do là để đi siêu tập cho thật nhanh chứ nếu không có thì đó là các cụ mang đi hết cả Ừ. Cụ nào cụ ấy là đã có hàng trăm cụ ra đi trước đó rồi và bao nhiêu vốn qua nọ các cụ đều đút túi mang đi cả. Cho nên khi mà đoàn con họ ra đời đó thì không phải là đi thu nhập được tất cả quan họ đâu mà cái số đã thất phát trước đó có nhiều cái bài mà những người ra đưa chưa kịp truyền lại. Cho nên khi chúng tôi đến là không còn. Vì thế khẩu hiệu của diễn viên đoàn quan họ khi về siêu tầm là thế này. Là siêu tầm cho thật nhanh, thật gọn thậm chí chúng tôi không đi cùng nhau ờ, cả đoàn như thế đó chúng tôi chia nhỏ ra thành từng tốp một thế thì chúng tôi mang được những cái bài ra về nhà ờ, thế mà vẫn còn không kịp có nhiều cái trường hợp mà có một cụ giữ cái bài đó nhưng chưa kịp học thì cụ đã ra đi thế và có những cái cụ mà đang ốm đó, vẫn à, ngồi dậy khi nghe quan họ đến nhà các cụ bảo tôi cố truyền không có sợ tôi đi rồi không còn ai biết bài này ờ, tôi lấy ví dụ như là cụ sáu huyền y na là một trong những cái trường hợp như thế Tức là ngay cả khi cụ ốm, chúng tôi vẫn đến và cụ vẫn giải bài. Và đó là lý do là chúng tôi không có những bài ra. Sau này mà khi thi thu gom về rồi, sau khi đã tương đối đầy đủ rồi đó, thì các cụ đi vãn rồi. Và đi siêu tầm cái bài đối là rất khó. Vì thế, cho nên trong số chúng tôi siêu tầm được khoảng trên dưới 300 bài quan họ, thì ở trong đó có đến quá nửa là không có bài đối. Và có một cái điều đặc biệt là uh, nếu những người mà không phải là đến đan địa trị đó, thì sẽ hỏi rằng là thế không có bài đối thì có sao đâu cần gì phải sưu tầm bài đối thế nhưng mà những người hiểu quan họ thì biết rằng không có bài đối thì không có quan họ hát canh ừ. chúng ta nên nhớ nếu mà quan họ không có bài đối mà chỉ có bài ra thôi thì không có quan họ hát canh quan họ hát canh là bên hát ra bên hát đối xong đối được rồi lại bên hát ra bên kia lại hát đối lại và cứ như thế đối đáp nhau vì thế cho nên tôi có thể khẳng định rằng nếu không có bài đối thì quan họ không có hát canh. Và vì thế cho nên là các cụ đó là tiếp tục sáng tác một số bài chưa có bài đối. Trong những người sáng tác này thì cụ Nguyễn Đức Sôi là người tiên phong đi đầu trong cái việc sáng tác bài đối. Bởi vì sáng tác bài đối cũng không phải là dễ dàng. Thế nhưng trong số những bài sáng tác bài đối thì có bài dễ, có bài khó. Và điều đặc biệt tôi muốn nói đó đó là nghệ nhân Nguyễn Đức Sôi coi như là mình là người hay chữ dày vốn. Cho nên cụ đã nhận một cái nhiệm vụ là cụ lao vào tất cả những bài nào viết lời khó nhất ừ, để cụ sáng tác. Thế còn nhường lại những bài dễ để cho các cái nghệ nhân khác, những người khác nếu như có cái nhiệt tình muốn sáng tác bài đối cho quan họ thì làm. Cho nên khó thì cụ nhận về mình, còn dễ thì là cụ nhường cho người khác đấy là một cái tấm gương lao động nghệ thuật. Vâng, sau khi được nghe và đã hiểu đôi nét về tác giả Nguyễn Đức Sôi, thì ngay bây giờ xin nghệ sĩ Xuân Mùi hãy giới thiệu khái quát về phần ca từ của bài ca quan họ Quốc gọi hè và những giọng ca ngọt ngào của các đền trị viên xá minh họa cho bài ca mà chúng ta giới thiệu trong chương trình ngày hôm nay, được không ạ? Đây là toàn bộ cái lời ca bài Quốc gọi hè. Trong cái bài Quốc gọi hè này đó, thì ở phần trên là tôi ghi cái bài đối là bài Quốc gọi hè của Cụ Sôi còn phần dưới thì đó là ca từ của thú giải phiền. Cái phần bài thú giải phiền thì tôi sẽ nói kỹ về sau, có thể là bài sau. Thế nhưng trong chương trình hôm nay thì chúng ta đương thì nghiên cứu về bài quốc gọi hè. Lời của bài quốc gọi hè là thế này. Xa xôi dặm liễu đường cù, bước chân lận đận phận bồ mỏng manh. Hoa lê đã điểm đầu cành, đào đành thua thắm, liễu đành kém xanh Oanh ca học nói trên cành, thôi đưa chín chục, thiểu quang đã tròn. Xuân sang tiếng quốc gọi hè, một đèn một bóng em chờ tin ai, nỉ non đêm ngắn tình dài. Đây là cái câu kết cô đóng bài. Ừ, nỉ non đêm ngắn tình dài. Ở đây đó, ờ, tôi muốn nói là thế này. Ờ, nếu như bài thú giải phiền thì tức là lấy chi làm thú hoặc lấy gì làm thú giải phiền phiền là buồn mà buồn quá nhớ quá không biết kiếm ra cái gì để có thể giải được cái buồn cho nên cái buồn phiền ngày xưa là ít thuốc giải cho nên mới có cái câu lấy gì làm thú giải phiền thế thì cụ cũng lấy cái nội dung của thú giải phiền này viết ra cái lời ở trên này toàn bộ cái bài này có 9 câu thơ Đúng. 9 câu thơ này đó thì đó là có 6 câu là cụ mượn kiều nhưng mà sửa sang rất nhiều có một câu cuối cùng là cụ giữ nguyên câu kiều là 100%. Hai câu trước đến câu kết này là câu của cụ. Cái điều tuyệt vời tôi muốn nói với quý vị là đây. Cụ đưa hai câu của mình vào. Đây là 100% là thơ cụ sôi, không liên quan gì đến Kiều. Không có một từ, một câu nào của Kiều. Thế nhưng mà khi cụ ghép hai cái câu của cụ sôi vào mấy cái câu của Nguyễn Du đó, thì ta có cảm giác đây là thơ toàn bộ là của cụ sôi hoặc là toàn bộ là của cụ Ờ, Nguyễn Du chứ còn không hề biết là đây là hai tác giả sống cách nhau hơn 200 năm rồi ghép lại với nhau thành một câu thơ. Tôi đặt lại cái câu cuối nhé. Xuân sang tiếng quốc gọi hè, một đèn một bóng em chờ tin ai, nỉ non đêm ngắn tình dài. Cực kỳ hay. Trong đêm khuya, một đèn một bóng lẻ loi nhớ bạn. Thế và trong đêm khuya nhớ bạn ấy thì gắn luôn một câu là nỉ non đêm ngắn tình dài đêm thì ngắn tình thì dài nó phù hợp đúng như cái câu trên là một đèn một bóng em chờ tin ai xuân sang tiếng cuốc gọi hè trong đêm khuya thanh vắng đâu đó chỉ còn có tiếng cuốc kêu gọi hè thôi thế còn đấy là cuốc cũng buồn nhớ bạn cho nên gọi bạn thế còn em thì sao một đèn một bóng em chờ tin ai và cũng thở dài một tiếng là nỉ non đêm ngắn tình dài có thể nói rằng là à, cụ sôi đó là một cái con người cực kỳ đó là sáng tạo và công phu. Cụ chọn lọc trong 1.369 câu Kiều. Toàn Kiều là có hơn 3.000 câu, nhưng cụ rũ tung cái phần đầu từ bắt đầu câu thứ 25 và cuối cuối cùng là 1.369. Trong là hơn 1.000 câu Kiều cụ rũ tung lên và sau có cụ nhặt được 7 câu. Ta hãy tưởng tượng là để tìm được 7 câu thơ này, nó có 5 địa chỉ tức là uh, mỗi một cặp thơ này nằm ở một địa chỉ nó nằm ở năm cái địa chỉ khác nhau thế mà làm sao nó cụ đi nhặt tất cả ở các nơi đó bây giờ chúng ta cứ lần dở để chúng ta tìm ra 1369 ờ, ờ, câu kiều thì đã mất hàng tháng rồi để tập trung cho một ý nghĩ là nói về nỗi nhớ trong đêm thì tất cả những câu nào liên quan đến nỗi nhớ trong đêm là cụ đưa vào đây cho nên khi mà tôi kiểm tra lại những cái câu thơ của cụ Ờ, gắn với kiều ở đâu thì tôi phải nói là vô cùng kính nể cụ chỉ lấy có một tí kiều thôi chứ không phải lấy cả kiều chỉ có mỗi câu cuối cùng là cụ lấy nguyên vẹn còn đến sáu câu trên này tôi xin thưa xa xôi dặm liễu đường cù thì đó là ờ, trong một cái ờ, bài thơ cổ chinh phụ ngâm hoặc là cụ ngắn ngô phúc để có cái là đường cù còn dặm liễu có ở trong kiều thế rồi thì là đã điểm đầu cành hoa lê nữa hoa lê là gì trong kiều của nó là cành lê trắng điểm một vài bông hoa thì ở đây thì cụ lấy cái tứ đó và cụ viết thành hoa lê đã điểm đầu cành Đấy là không phải thơ kiều nhưng vẫn có hoa lê vẫn có cành hoặc là câu này đào đành thua thắm liễu đành kém xanh thì nó ở cái câu kia là hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh nhưng mà vào đây thì cụ biến là đào đành thua thắm liễu điểm kém xanh hoặc là oanh ca học nói trên cành thì nó trong kiều đó là con oanh học nói trên cành mỉa mai thế thì đấy là câu thơ kiều còn câu ờ, thứ sáu là thôi đưa chín chục thiều quang đã tròn thì trong kiều là thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi cho nên ờ, cụ đã chọn công phu hàng nghìn câu để lấy ra mấy câu thế nhưng mà cụ lại còn sửa sang tất cả ờ, sắp xếp lại những thứ tự này để cho nó hợp với quan họ và trước khi bài quốc của hà tôi cũng phải nói thế này để cho quý vị có một cái tâm thế nghe bài hát đó cái bài hát này Chúng ta không cần để ý đến giọng hát hay đến chừng nào. Chúng ta không cần để ý đến nghệ sĩ xinh đẹp đến gần nào. Mà chúng ta hãy để ý cái độ đều của cặp hát này. Bởi vì bài Thú Giải Phiền là một bài mà tiết tấu nó rất trúc chắc, trục chặt. Cho cho nên để hát đôi đó, quan họ là phải hát đôi. Hát đôi mà đều đó, phải hai người hát như một. Cho nên khó nhất của bài này đó là hát cho đều thế chứ còn những cái bài như cây trúc sinh như là lý cây đa chẳng nhịp phách đó rõ ràng thì ai hát cũng đều được nhưng bài thú giải phiền là một trong số những bài mà rất khó đều nhau cho nên chúng ta sẽ nghe hai giọng ca của hai liền trị thường thì là những liền trị lớn tuổi nhưng mà trong nay là chúng tôi giới thiệu hai liền trị trẻ trung xinh đẹp ờ, của làng Diềm Xá, làng Thủy Tổ Quan họ. Tuy trẻ trung nhưng mà họ hát cũng không kém gì những cái bậc tiền nhân. Và bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe Quốc gọi hè. oanh nó mây kêu reo reo giặt nó học nó tú Xuân Mùi có thể cho khán thính giả được biết để sáng tác bài ca này thì cố nghệ nhân Nguyễn Đức Sôi đã phải vượt qua những trở ngại khó khăn gì thưa ông? Như tôi đã nói ở phần trên đó thì những khó khăn trở ngại để sáng tác cái bài đối này là vô cùng lớn. Bởi vì ca từ của cái bài ra, cái bài tôi gọi là F1 đó, nó quá siêu, nó quá khó đến nỗi mà khi đọc lên ấy, có rất nhiều người đó là viết nhầm, hát nhầm. Ở trong cái bài này đấy thì là những cái tiếng lời phụ đệm như thế này hự hừ là ới hời a thậm chí có cả vào ra bốn tôi nay thế thì vào ra bốn tôi không phải là ia hự là và người ta lầm tưởng đó chính là ca từ chính vì thế cho nên người ta không thể bóc tách được không thể lọc được cái ca từ chính ra cho nên cái khó tôi quay trở lại những trở ngại khó khăn cái khó khăn đầu tiên đó là cái khó khăn lọc được toàn bộ những từ chính ra xếp lại dưới dạng thơ để sau đó mình mới có một cái ý tưởng đối ở trong đầu sau khi lọc được ra rồi thì mình lại phải xem xem trong cái câu lục ấy nó có mấy cái điển cố trong cái câu bát kia thì có bao nhiêu cái từ hán thế thì tất cả những cái đó khi mình viết bài đối là nó cũng phải tương hàng gắn bó cái này tôi gọi là môn đăng hộ đối cái khó khăn của cụ sôi đó là phải tạo ra một người bạn tương xứng với thú giải phiền để sau này đấy nó trở thành đôi thành cặp mà mãi mãi nghìn năm sau những người hát quan họ đối đáp vẫn thừa nhận đây là bài đối hay ừ, bài ra đã hay bài đối càng hay thì đấy là cái mà khó lấy gì làm thú giải phiền quyển kinh trăm lá ngọn đèn một hoa răng thanh nghĩ lúc nguyệt tà ở trong kia còn sao không nghĩ nghĩ đến lúc tức là nó còn nhiều từ lắm thế thì ở đây tôi lặp lại là lấy gì làm thú giải phiền quyển kinh trăm lá ngọn đèn một hoa răng thanh nghĩ lúc Việt tà Đấy. đa phần các nghệ nhân quan họ và các nhà nghiên cứu chỉ chép ra ba cái từ này à, ba cái câu này đó là phần mây bỉ đây là phần có thể dễ bóc tách hơn cả nhưng mà sau đó vào ba đoạn một này hai này ba này sau vào ba cái đoạn này đó thì hầu như là rất khó khăn ừ, không lọc ra được Lời tiếp theo đó là Trăm hoa đua nở vào ra rượu thường Đồng hồ thánh thót đêm trường Nghìn vàng một khắc chan đào đắp chung Lắm lúc nhất nhật hội đồng Đồng sàng, đồng tịch, đồng sinh giao hòa Nhân tình bướm lại ong qua Đấy là lời của cái bài Thú Giải Phiền Và chắc chắn là hôm nay tôi đọc cái lời này Và nhiều nghệ nhân mà đứng theo dõi giới trí kia ờ, Cũng rất thích là muốn chép lại thế thì chúng ta sẽ có cơ hội trước mắt nó chưa phải là 100% nhưng cơ bản nó đã là lời thơ và nó đã tinh thần toàn bộ cái ý tưởng của bài thú giải phiền đều được thể hiện hết cả lên rồi lấy gì làm thú giải phiền quyển kinh trăm lá ngọn đèn một hoa răng thanh nghĩ lúc nguyệt tà trăm hoa đua nở vào ra diệu thường đồng hồ thánh thót đêm trường nghìn vàng một khắc chăn đào đắp chung lắm lúc nhất nhật hội đồng đồng sàng đồng tịch đồng sinh giao hòa nhân tình bướm lại ong qua ờ, như bên tôi khó đấy, cái khó mà ta đang nói về cái khó mà cái khó là bóc tách đây nhưng bóc tách rồi đó sau khi bóc tách rồi là việc đầu tiên thì sau đó là bắt đầu tìm hiểu từng câu một những điển cố điển tích những từ trong này thế cho nên tôi mới nói rằng là để bóc tách đã khó rồi để hiểu được nó còn khôi còn khó hơn hiểu được nó rồi bây giờ tìm những cụm từ tương ứng để đối với nó lại còn khó nữa tức là trong đầu anh đó phải có rất nhiều những cái vốn nào là chinh phụ ngâm nào là cung oán ngâm khúc nào là nữ tú tài nào là nhị độ mai nào là chuyện kiều thế tức là hàng trăm cái tác phẩm văn học cổ điển đấy rồi thì cộng với ca dao tục ngữ là tìm trong đầu của mình trong kho của mình xem cái từ nào cái ờ, câu nào để nó hợp để đưa nó vào cho nên cái phong văn hóa của người viết bài này đó cái ờ, kiến thức ờ, của người này đó nó đúng như là một kho nhân tài và ai thì không biết như với tôi bên tư cách là một học trò đó tôi đã học được cụ rất nhiều và tôi coi cụ giống như một cuốn bách khoa toàn thư không phải quan họ đâu mà cuốn bách khoa toàn thư về văn nghệ dân gian à, đấy là kết thúc cái phần tôi nói về công phu và khó khăn khi viết một bài đối cho cái bài thú giải phiền Xin được cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ Xuân Mùi. Thưa quý vị và các bạn, để tiếp tục tìm hiểu về những cái hay, cái đẹp và những điều đặc biệt trong bài ca quan họ quốc hội hè, thì xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi chương trình văn hóa quan họ vào số sau. Còn bây giờ, chương trình văn hóa quan họ số này của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.